cung đàn biên gậy khúc nghệ thường giấc mộng lên tiên tình đoạn trường đường ờ, non tiên xanh tỏa khắp lối về trần tục nguyệt mơ màng suối biếc hoa thơm trời khô ngọc đôi đôi hoa nước đưa người tiên vi tượng đèn răng trước gió dứt quỳ bao quản

thương nghĩ quỷ mà lại thêm thương nổi tình dài chi ngày xuân vắng rất dài kỳ giấc mơ tiên sao lại ngắn đi lại thương thương thương thương lại phản thương